Thầy trò chúng ta sang phần thứ ba đó là quy tắc alpha. Quy tắc alpha là gì? Đó là một quy tắc chỉ chiều phản ứng khi xuất hiện hai cặp oxy hóa khử. Để hiểu được về quy tắc alpha thì theo thầy là chúng ta nên nghiên cứu một số ví dụ để từ đó ta đưa ra quy tắc một cách chính xác nhất và các em hiểu về bản chất cũng như cơ sở để xây dựng nên quy tắc alpha. Thầy lấy ví dụ một như sau. Cho magie vào dung dịch đồng sunfat. Thực ra kim loại tác dụng với dung dịch muối chúng ta đã được học từ lớp 9. Ta nhìn vào trong giấy điện hóa, ta thấy ngay magie có tính khử mạnh hơn so với đồng. Còn ở lớp 9 thì chúng ta sử dụng cụm từ magie đứng trước đồng trong giải hoạt động hóa học. Nghĩa là kim loại đứng trước đẩy kim loại đứng sau ra khỏi muối. Nhưng lên đến lớp 11 chúng ta cũng hiểu được một vấn đề. Đó là phương trình ion magie cộng đồng 2 cộng ra magie 2 cộng cộng đồng. Còn Bây giờ do chúng ta nghiên cứu sâu về cặp oxy hóa khử và quy tắc alpha, ta sẽ không còn thuật ngữ kim loại đứng trước để kim loại đứng sau ra khỏi muối mà chúng ta sẽ sử dụng quy tắc alpha. Trong cái dung dịch đồng sunfat này thì đồng sunfat sẽ điện ly để tạo thành đồng 2 cộng và SO4 2 trừ. Thầy sẽ vẽ một cái hình vẽ biểu thị sự điện ly của dung dịch đồng sunfat như sau. Đây là dung dịch đồng sunfat thì đồng sunfat của chúng ta sẽ điện ly ra đồng 2 cộng cộng SO4 2 trừ khi chúng ta cho magie vào đương nhiên nếu chúng ta áp dụng giày điện hóa và các cặp oxy hóa khử thì ta sẽ biết ngay nó hình thành hai cặp oxy hóa khử đó là